Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Việt Nam đang trên đà đô thị hóa một cách nhanh chóng. Số tòa nhà trọc trời ở Việt Nam cũng theo đó mà tăng nhanh những năm gần đây. Hiện tại, ngoài những tòa nhà đã xây dựng xong và đi vào sử dụng, còn rất nhiều những dự án khác đang chuẩn bị xây để có thể xoán ngôi những công trình cũ. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn trong video ngày hôm nay, mời các bạn cùng lên đô thị đến với top 6 tòa nhà cao nhất Việt Nam năm 2022. Trong danh sách này,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 Xếp ở vị trí thứ 6 chính là Cang Nam Hà Nội Residence Tower 1 và 2, cao 212m. Tổ hợp Cang Nam Hà Nội có đến 3 cao ốc nằm trong top 6 tòa nhà cao nhất Việt Nam. Ngoài Cang Nam Hà Nội Landmark Tower, bộ đôi Cang Nam Hà Nội Residence Tower 1 và 2 cùng đứng vị trí thứ 6 với chiều cao 212m. Hai tòa nhà này đều có 49 tầng, như được thể hiện qua tên gọi. Đây là những tòa nhà chung cư với 922 căn hộ cao cấp, cùng với các dịch vụ đi kèm như phòng tập thể dục, khu mua sắm. Tiếp theo, xếp ở vị trí thứ 5 chính là cái tên vô cùng mới mẻ. Tòa nhà văn phòng Technopark Tower cao 226m. Technopark Tower là cái tên mới nhất trong danh sách này, vừa hoàn thành xong vào tháng 4 năm 2021. Đây là cao ốc thuộc tổ hợp Vinhome Ocean Park, có địa chỉ tại xã Đà Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tòa nhà có chiều cao 226m, diện tích sàn là 185.000 m2, 45 tầng nổi và 3 tầng hầm. Tòa nhà này được Vinhome khởi công tháng 9 năm 2019, cung cấp các dịch vụ văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn và chung cư cao tầng. Lấy cảm hứng từ chữ V mang ý nghĩa Việt Nam, Vingroup vươn lên, tòa nhà văn phòng Technopark sở hữu thiết kế kiến trúc nổi bật với chữ V mạnh mẽ và năng động. Technopark bao gồm có 45 tầng nổi trong đó có 43 tầng văn phòng, một tầng thương mại dịch vụ và 3 tầng hầm, cao tới 186,18m. Tổng diện tích sàn cho thuê của tòa nhà lên tới 117.000m2, tương đương khoảng 2.700m2 trên sàn, với 24 thang máy tốc độ cao, 3,5m trên giây và 5m trên giây. Được thiết kế theo tiêu chuẩn LEED Platinum, cấp độ cao nhất của hệ thống xếp hạng uy tín toàn cầu, nhằm đánh giá hiệu suất và thiết kế về môi trường xanh tại các công trình xây dựng, được chứng nhận bởi Hội đồng Xây dựng Xanh của Mỹ tòa nhà văn phòng Technopark không chỉ được đầu tư với quy mô định hướng công nghệ cao, mà còn được vận hành theo tiêu chí khắt khe nhất. Đây là tiêu chuẩn quốc tế tiêu biểu và tiên phong trong lĩnh vực xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sống, giúp lưu thông không khí tốt, vật liệu phát xạ thấp. Theo đó, Technopark là tòa nhà văn phòng có môi trường làm việc chuẩn quốc tế, được xây dựng và phát triển theo ba tiêu chí xanh, thông minh, vì sức khỏe, lý tưởng với các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài có trung tầm nhìn về bảo vệ môi trường. Còn bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với vị trí thứ tư, tòa nhà Bitexco Financial Tower, cao 269m. Nằm tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, khu vực năng động nhất của thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Bitexco hay còn gọi là Bitexco Financial Tower để xây dựng với mục đích biểu tượng cho sự hiện đại, năng động và phát triển của Sài Gòn. Tòa tháp được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2004 dưới sự thiết kế của kiến trúc sư người Mỹ lừng danh Carlos Zabara đến tháng 10 năm 2010 thì được khánh thành và trở thành một tòa tháp cao nhất Sài Gòn, đồng thời đứng thứ tư tại Việt Nam sau Landmark 81, Căng Nam Hà Nội Landmark Tower và Lotte Central Hà Nội. Tòa tháp tài chính Biteco được xây dựng trên diện tích rộng 6.100m2, chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh là 269m, với 3 tầng hầm và 68 tầng lầu, cung cấp 37.000m2 cho khu vực văn phòng, hơn 8.000 m2 cho khu vực thương mại, hơn 600 m2 cho khu nhà hàng ẩm thực và hơn 300 m2 cho doanh nhân. Bao bọc xung quanh tòa nhà là 6.000 tấm kính đôi gia nhiệt được mua từ Bỉ và gia công tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Mỗi tấm kính có bề dày 2,8 cm, gồm có hai lớp, mỗi lớp dày 0,8 cm. Ở giữa là lớp khí cách âm, cách nhiệt dày 1,2 cm, có hàm lượng sắt thấp, làm cho hệ thống tường trở nên thân thiện với môi trường tiết kiệm năng lượng, đảm bảo hiệu quả cao về công năng. Nổi bật giữa lòng thành phố, song với nhiều người thiết kế tòa nhà Bitexco, việc xây dựng công trình này không hề cạnh tranh về độ cao, mà muốn thể hiện được khát vọng vươn lên của dân tộc để sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Bitexco Financial gây ấn tượng với hình dáng của một búp sen thanh khiết, tỏa sáng dưới ánh nắng tựa như một Việt Nam đang nở rộ rực rỡ, những đường cong mềm mại, Uyển chuyển của tòa tháp thì giống như nét thanh lịch trong tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Phần bên trên đỉnh tòa nhà thì khi lên đèn sẽ giống như một ngọn hải đăng lộng lẫy, thắp sáng cả một vùng trời. Một điểm nhấn khác của tòa tháp này chính là sân đậu trực thăng nằm ở tầng 52 theo hướng Nam ở độ cao 191m, với tổng chiều dài 40m, trong đó 18m kết nối vào kết cấu chính của tòa nhà và mở rộng ra ngoài là 22m. Đây cũng là tòa nhà đầu tiên tại Việt Nam có sân đậu trực thăng treo lơ lửng trên không như vậy. Không chỉ tạo nên một vẻ đẹp độc đáo, mà còn giúp du khách đến tòa nhà Bitexco có thể tiếp cận với không gian ấm cúng một cách nhanh chóng nhất. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ ba ngày hôm nay, tòa nhà Lotte Central Hà Nội cao 272m. Tòa nhà Lotte Central Hà Nội tọa lạc tại vị trí thuận lợi gần hai con phố lớn là Nguyễn Trí Thanh và Kim Mã, với hai mặt đường Liễu Giai và Đào Tấn, được coi là biểu tượng của Lotte Group Việt Nam. Tòa nhà đóng vai trò như một điểm nối quan trọng giữa khu vực trung tâm và khu vực Tây Hà Nội, nơi có mật độ cao về phát triển dự án văn phòng, thương mại và nhà ở. Được hoàn thành vào ngày 2 tháng 9 năm 2014, cao ốc này có 65 tầng và cao 272 mét, Diện tích sàn của tòa nhà này là 253.402 m2. Nhà thầu chính của dự án Lotte này là công ty Lotte INC, e lần đầu tiên đã, đã áp dụng một số kỹ thuật xây dựng tiên tiến tại Việt Nam, như việc sử dụng bê tông cường độ nén cao để giảm thiểu kích thước kết cấu và bê tông nhiệt thấp để giảm lượng CO2, giúp tòa Lotte Central Hà Nội trở thành một tòa nhà thân thiện với môi trường. Lõi thép tòa nhà Lotte cùng với hệ thống kết dầm chia thép cũng được mô tả là sẽ giúp cho các tòa nhà chịu được động đất với cường độ 7 độ Richter và tốc độ gió lên tới 32 m trên giây. Đồng thời, tòa nhà Lotte có mặt kính dày hai lớp sẽ giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ trong tòa nhà. Tòa nhà cao thứ ba Việt Nam có phong cách kiến trúc hiện đại do Calison, một công ty của Mỹ thiết kế Lotte Hà Nội bao gồm có văn phòng, khách sạn 5 sao, trung tâm mua sắm Lotte, đài quan sát. Tổng vốn đầu tư lên đến hơn 400 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí áo quân ngày hôm nay. Tòa nhà Canh Nam Hà Nội Landmark Tower, cao 336m. Canh Nam Hà Nội Landmark Tower là tòa tháp chọc trời ở đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Tòa cao ốc này có 72 tầng với chiều cao 336 m, xây trên khu đất rộng 46.054 m2. Tổng diện tích sàn của tòa tháp này lên đến 609.673 m2 khi được hoàn thiện vào năm 2011. Đây là tổ hợp công trình khép kín có diện tích lớn thứ năm trên thế giới. Landmark 72 là tòa tháp cao nhất Việt Nam từ năm 2010 cho đến tháng 2 năm 2018 và là cao ốc có diện tích sàn lớn nhất Việt Nam từ năm 2011 đến nay. Lên mác 72 có thể được coi là biểu tượng cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng về xây dựng cũng như ngành công nghiệp dịch vụ, những ngành đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thành phố Hà Nội. Đây là một phần trong tổ hợp 3 cao ốc khách sạn, văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại. Chủ đầu tư là công ty Kangnam của Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư ước tính 1,05 tỷ đô la Mỹ. Năm 2016, AON Holding của Hàn Quốc mua lại dự án này và cuối cùng là vị trí quán quân của ngày hôm nay. Không thể là cái tên nào khác ngoài Landmark 81, cao 461,2m. Tòa nhà Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam, do tập đoàn Vingroup xây dựng vào năm 2015 và hoàn thành chính thức đi vào hoạt động từ năm 2018 với số tiền đầu tư lên tới 300 triệu đô la Mỹ. Landmark 81 chính thức được khánh thành và hoạt động hạng mục đầu tiên, trung tâm thương mại Vincom Center Landmark 81, sau 1.461 ngày thi công. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2019, tòa tháp tiếp tục khánh thành đài quan sát Skyview cao nhất Việt Nam và cũng là tòa tháp cao nhất Đông Nam Á thời điểm đó. Là công trình tòa nhà cao nhất và lớn tầng nhất đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam, Landmark 81 được thiết kế và tính toán hợp lý trước khi xây dựng. Cấu trúc của tòa nhà bao gồm 36 khối, có chiều cao khác nhau, chụm lại vào nhau theo khối ma trận 6x6. Các khối thấp nằm phía bên ngoài, các khối cao hơn sẽ được đặt ở trung tâm tòa nhà lấy cảm hứng thuần Việt từ bó tre Việt Nam. Ý nghĩa tượng trưng cho sức mạnh, sự đoàn kết và tinh thần vươn lên trong văn hóa và tinh thần mỗi con người Việt Nam. Không chỉ nằm ở yếu tố lịch sử, văn hóa, mà còn là sự thịnh vượng, là khát vọng mạnh mẽ trong tương lai. Đó là tinh thần vươn lên mạnh mẽ, đón đầu xu hướng và làm chủ cuộc sống trong tương lai.